Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục đến với kênh của mình nhá Ok chưa? Thì hôm nay mình sẽ gửi tới một cái video Đó là làm nào từ vốn 0k, không vốn không đồng Mà anh em có thể là có tiền để chơi Thì đầu tiên là vốn không đồng thì anh em phải làm thế nào có tiền đúng không? Thì uh, đó là mình sẽ gửi tặng cho anh em những cái code nhá những cái mã code nhé thì uh, mình sẽ hướng dẫn tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đó là cách làm sao để anh em có thể nhận được những cái mã code nhá ok chưa thì ờ, cách đầu tiên thì anh em có thể theo dõi cái video của mình trong video mình sẽ có tặng cho anh em ở bất kỳ một cái thời gian bất kỳ trong video nhé có mã code và cách thứ hai đấy là cách đầu tiên nha anh em theo dõi hết video trong cái video mình sẽ tặng từ uh, ờ, 7 tới 10 cái mã code cho anh em thì anh em theo dõi hết video thì anh em sẽ nhận được anh em nhanh tay để anh em nhận được cái mã code đó nhá thì ok chưa thì uh, mỗi cái mã code đó có từ 10 10k cho tới 50k nhá tùy vào mã code nhá thì anh em nhận thì anh em vào ai tay nhận được đó là cách đầu tiên và còn hai cách nữa thì tí mình tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hai cách nữa thì ở trong video này sẽ có đó là các cách để anh em có thể nhận được đó và cách thứ hai thì anh em sẽ truy cập cho mình vào anh em lên Google tìm kiếm đó và truy cập vào cái trang web trang web đó là t68 t68.style đó hoặc là anh em có thể kéo phần mô tả link của cái trang web này mình để bên dưới phần mô tả nhá thì em sẽ vào cái trang web này ở trong cái trang web này ấy, thì anh em muốn tìm được những cái mã cốt đấy mã cốt thì anh em có thể kéo xuống phần dưới này này đó phần uh, cập nhật tin tin tức này thì anh em vào những cái bài này này những cái bài này này đó thì anh em sẽ ở trong những cái bài này nó sẽ có những cái mã cốt cho anh em thì anh em tìm cho mình nhá có thể là có bài nó có có bài không có đó thì anh em sẽ tìm kéo xuống mình sẽ tìm thử cho anh em xem nó sẽ cập nhật hàng ngày cho anh em luôn đó là mỗi ngày sẽ có cập nhật thì anh em sẽ vào sớm thì anh em sẽ nhận được những mã code từ cái trang web này nhá đó ở bài này không có này ở bài này không có này thì tìm bài khác nhá bài thứ hai này, này. bài thứ hai xem có không nhá đây anh em thấy chưa đây là những cái mã code này ở bài thứ hai này đó bài thứ hai này đó có mã code này thì anh em chạy tìm ở từ cái trang web này nhá thì link trang web mình có thể để bên dưới phần mô tả hoặc em anh em có thể đó là lên lên uh, lên Google tìm kiếm đó là cái trang web theo đường link này nhá ok chưa thì đó thì anh em có thể vào đây tìm rất là nhiều luôn ở những cái bài viết này này nó có rất nhiều luôn cho anh em nhá thì anh em thể tìm một cách thỏa thích đó anh em cứ vào đây tìm nhá thì nó sẽ cập nhật hàng ngày cho anh em luôn thì anh em chỉ cần vào đây đó thì anh em có thể chỉ cần vào đây và tìm thôi lướt xuống lướt xuống này tìm này nó sẽ có ở bất kỳ một bài nào đó chứ không phải là bài nào cũng có nhá đó thì anh em cứ vào tìm bất kỳ những cái bài nào đó có thể bài có bài không chứ không phải bài nào cũng có anh em vào tìm nhá ok đó thì anh em cách đấy là cách thứ hai nhá và cách thứ ba để anh em có thể là cách thứ ba để anh em có thể là tìm được những cái mã cốt nhá cách thứ ba nhá ok này thì bài này cũng không có này và cách thứ ba cách thứ ba này thì anh em sẽ theo dõi cái cái fanpage này đó thì anh em sẽ thôi theo dõi cái fanpage này link của fanpage mình sẽ để bên dưới phần mô tả đó thì ở trong cái fanpage này thì nó sẽ có tặng mã cốt mỗi tuần cho anh em và tặng mỗi tuần nó sẽ tặng rất nhiều nha anh em đó tặng rất là nhiều luôn thì hiện tại fanpage này bây giờ vẫn chưa tặng nhưng mà trong tuần này thì họ sẽ bắt đầu là họ tặng này đó thì anh em sẽ vào cái fanpage này ấn theo dõi cái fanpage này thì ở ừ, cái fanpage này mỗi tuần sẽ tặng rất là nhiều luôn tặng từ 3 đến 40 có thể lên đến 6 70 cái mã cốt cho anh em thì mỗi mã cốt sẽ có cái mệnh giá là từ 10.000 tới 50.000 thì anh em sẽ theo dõi cái fanpage này thì anh em có thể nhận mã cốt đó là ba cách cho anh em cách đầu tiên thì anh em sẽ theo dõi hết video trong video mình sẽ có tặng mã cốt cho anh em và cách thứ hai đó anh em sẽ vào cái website một là anh em có thể lên google tìm kiếm hai có thể anh em kéo xuống phần mô tả anh em tìm kiếm ba là anh em có thể ờ, theo dõi cái fanpage này cái fanpage này link của fanpage này mình cũng để bên dưới phần mô tả video nhá ok chưa thì đó thì bây giờ mình sẽ vào nhận cái mã code này cho anh em nhá ok này thì bây giờ mình sẽ vào nhận một cái mã code nhá thì ok này đây là mã code đầu tiên của mình này mình sẽ vào gớt này đó ok này dán này ok này đây là cái mã code của mình này đó thì anh em cứ theo dõi video thì anh em sẽ có được nhá đổi này ok được 10.000 đó thì có 10.000 rồi Có 10.000 rồi Thì làm gì với cả cái 10.000 này nhá Được chưa Thì làm gì với cả cái 10.000 này Thì anh em sẽ theo dõi video này Mình cố gắng 10.000 này để làm Nên một cái sự việc gì đấy cho anh em Để anh em có thể đó là Có thể là Làm được cái việc gì đó nhá Ok này làm giàu này có rất nhiều mục để anh em có thể kiếm tiền cách thỏa thích cho anh em luôn ở con game này á thì độ ok chưa thì bây giờ 10.000 thì mình sẽ làm được cái gì nhá với cái số vốn đó là 10.000 này thì anh em bây giờ á thì chỉ có thể đó 10.000 này anh em chỉ có thể vào đặt bom thôi đó thì cố gắng anh em sẽ vào đặt bom này lên 20.000 cho mình nhá vào đặt bom này thì mình sẽ vào đây mình đặt thẳng một quả bom luôn đó cố gắng lên 20.000 lên 20.000 rồi bắt đầu thì anh em mới chạy ra chơi được những cái trò khác được chưa thì cố gắng lên 20.000 thì mình sẽ vào đây mình sẽ đặt anh em có thể là nhặt những quả bom đó cho nó lên 20.000 hoặc là anh em có thể đặt đó tùy vào anh em đó thì anh em có thể đặt một quả thì ăn may thì anh em được còn không thì anh em có thể là mất hoặc không có thể anh em không được không mất đó thì hoặc đó là ăn may tùy anh em đó thì cố gắng anh em được rồi ok thì bây giờ mình đã được rồi ờ, 20.000 không đủ 20.000 này 20.000 ok rất ngon may mắn cho mình là như vậy đặt một quả bom mà được lên 20.000 nhá sau khi lên 20.000 rồi thì anh em có thể ra chơi bất kỳ trò gì cũng được cả. Được chưa? Thì anh em chơi trò gì cũng được. Nhất thiết là anh em không phải chơi theo mình nhá. Mình thì mình sẽ chơi poker trên dưới, poker trên dưới nhá. Được chưa? Mình sẽ đặt luôn một quả 10.000. 7 à. 7 trên này. Được này. Dưới này. 6 à. 68k, 18k thì nhận non thôi là 28k rồi. 28k thì tiếp tục mình sẽ đặt 5k thôi. Đó quy này. Q dưới này 3 trên này K dưới này 8 à 8 thì à, nhận non thôi anh em 31k rồi Đó Thế anh em may mắn thì anh em chơi thì được thôi K dưới này Dưới này 8 này 8 thì à, sẽ là trên này Át thì là dưới này Di à Di dưới tiếp 7 à 7 thì nhận thôi nhận non thôi anh em chơi thì anh em cứ chơi nhận non non tí còn nếu không tin tưởng thì anh em có thể nhận già một tí cũng được liều thì ăn nhiều như mình chẳng hạn đây phát 6 là gãy <laughs> ok át thì át dưới này dưới này k thì dưới tiếp 9 à 9 dưới tiếp đủ lại lên quy à, 6 à liều thì ăn nhiều ok này ngon này trên này đủ mạng lát rồi ok k dưới này lác thuyết nhỏ à, di à di dưới tiếp này 8 thì nhận thôi 61k là lên 86k rồi 86k tiếp tục đó k thì k dưới 6 à liều ăn nhiều ok gãy k k dưới này q q dưới tiếp 8 à 8 thì là liều ăn nhiều ok này át dưới này 6 thì nhận thôi 31k là 97 rồi à, hai hai trên này k thì là k dưới này ok lại về đôi k chứ mới đen chứ ba này ba trên này à, k này k dưới 7 à 7 à liều thì ăn nhiều ok gãy 9 à liều thì ăn nhiều ok này 24k này hai cư dưới này dưới này 6 này ok 34k thế có lãi 102 rồi di à di thì ở dưới rồi đủ lại lác kìa ghét thế nhở máy mình bị sao ấy lag kinh khủng anh em mạng kìa nó báo mạng kìa vẫn không được kìa ok này bốn à bốn trên thôi đồ lại lác sao là lag kinh thế nhở cái gì đấy không kiểu có, có kết nối mạng đồ lại phải kết nối lại anh em ạ sorry anh em một chút nhá đăng nhập lại này đủ mạng 4G mà vẫn chạy lag kìa ok này x bỏ này đủ phát trước mắt à hay sao lại còn 92k ok 20k nhé 10k thôi 10k này 10 này 10 liều ăn nhiều ok gãy 8 này 8 này vẫn gãy này 5 này 5 dưới liều ăn nhiều năm đủ gãy thế nhở liều khó ăn thế anh em 7 liều thì ăn nhiều thôi 4 này ok à, này át này dưới này 10 này 10 thì ăn thôi tiếp này 10 50k 50k 60k này tiếp này 87k thì nhận thôi 130k rồi anh em 130k tiếp này ok này 4 này 4 trên này 88 à 8 thì trên này ok này 9 à 9 thì nhận thôi 169 ra rồi anh em 3 này 3 trên thôi à, áp dưới 8 à liều ăn nhiều trên này ok gãy tiếp này 33 này 3 trên 4 à 4 thì tiếp tục trên này 6 thì uh, liều ăn nhiều gãy ok này 4 này 4 trên này quy dưới này 10 à liều ăn nhiều di ok này di à dưới này ok nhận thôi 136k là 246 rồi đó ad này ad dưới này ad dưới này quy à quy dưới tiếp này 5 à 5 thì là dưới này gãy rồi di này di uh, ờ, dưới này đủ lại gãy k này k dưới này 8 à 8 thì uh, trên này ok này à, 9 này 9 thì nhận thôi 48k tiếp này hai này hai trên này áp dưới này 5 này 5 thì dưới này đủ gãy liều khó ăn quá anh em ạ 7 này dưới tiếp này liều này 5 à 5 trên này K dưới này Di dưới tiếp này 10 à 10 thì nhận thôi Ok 109 300 rồi 300 quy này à, ờ, di này át này gãy này à, ờ, 4 là 4 trên này 9 là 9 trên này gãy tiếp này 4 này 4 trên này trên 10 này 10 uh, ờ, dưới này đi an toàn thôi đi an toàn thôi anh em ạ hai này hai trên nhá à, di à di dưới 10 à 10 trên át à át dưới 7 à, nhận thôi 96k 320 ok này hai hai trên rồi k k này thì dưới này trên này di dưới này 7 à 7 thì liều không liều đi liều đủ gãy gãy luôn tưởng liều ăn ăn được phát đấy thì ngon ngon tí tiếp này mình sẽ đặt 100k cửa liều ăn nhiều năm này 5 thì ờ, đủ gãy 138 này tiếp này gãy rồi hai này hai trên này à, 140 à 300 này ngon dưới này đủ lác thế nhở ok này 362 thôi là 400 rồi anh em tiếp này 124k rồi 10 10 trên này liều ăn nhiều không được rồi 4 à 4 trên rồi 7 liều ăn nhiều 7 à dưới này Ô đủ phát đấy mẹ không liều chứ 6 này liều này Ok này 300 này 4 này 4 lên phát nữa này Sợ gãy quá Ok này nhận thôi 390 nhận thôi anh em Cứ xuống lại lên lại lên 400 10 này trên này gãy rồi 5 này trên này đấy xuống nữa là chịu mạng lát thế ok này kk dưới thôi 6 à 6 thì nhận thôi 155 thế được rồi 4 à 4 trên này át dưới này di dưới này 6 à 6 trên này đủ lại gãy đủ khó nhỉ ở 3 này 3 5 này 5 này 5 trên tiếp này đủ lại đôi 5 nữa chứ đủ gãy thế nhờ 9 này liều ăn nhiều gãy tiếp còn 100 gãy không ca dưới 3 3 trên à, 7 à trên tiếp này 8 à liều ăn nhiều 400 ok này ok át à át xuống này 9 này 9 nhận thôi 600 mày thế bắt cuối tí nó tưởng gãy anh em ạ hai này hai trên này đủ lại đuôi hai hai tiếp này trên này đôi hai tiếp đi em nào ở trên tiếp này đu căng nhở ba này ba trên này quy dưới này hai trên này bốn trên tiếp này chín à chín thì uh, dưới này ok này 300 này 300 trên này 400 này nhận thôi 400 đến 800 rồi anh em à, 9 này 9 tiếp này 10 này 10 dưới thôi đủ đôi 10 tiếc thế át này dưới này 7 này trên này đủ không liều thì nó lại cũng không về mà liều thì nó lại về đủ gãy đấy nhở k k dưới này 8 à trên này trên đủ lại gãy 6 này liều thì ăn nhiều này trên này 10 à 10 thì uh, dưới này ok 7 600 rồi 600 rồi 600 thì nhận đi nhận đi lại lên 900 rồi 5 mà 500 này tiếp này 130 này dưới này không được rồi quy này quy dưới này 5 này 5 trên thôi an toàn này đủ gãy thế nhở phát liều thì nó không về mà phát không liều nó lại về k k dưới này 7 này 7 liều ăn nhiều này gãy tiếp này gì <laughs> này liều ăn nhiều này ok phát liều này được ngon phát ca này ca dưới này năm à năm à, năm trên đi át dưới này gì dưới tiếp này chín à chín thì nhận thôi 900 lại lên triệu ba được có lãi rồi anh em bốn không rồi lên triệu ba mình cố gắng lên 2 triệu đi 2 triệu nghỉ nhá lòng tham là vô đáy 2 triệu khi không nghỉ á <laughs> ok này tiếp này 7 này 7 trên này đủ gãy di này di tiếp này trên này trên là 200 ở dưới này đủ gãy thế nhở di này tiếp này là 9 này hai này gãy thế anh em cứ lên xong lại xuống lên xong lại xuống cây thế nhở tiếp này năm này trên này 6 này dưới này liều không được rồi át này át dưới rồi 4 à, 4 trên này đủ lại đôi 4 lại xuống 600 rồi di ở di dưới này 3 trên này 6 à 6 dưới này liều ăn nhiều đủ lại lắc ok gãy tiếp 8 à 8 át này át dưới này 8 à 8 trên này ok này quy dưới này 10 à 10 uh, ờ, nhận thôi 500 lại lên 1 triệu à, di ở à, di dưới này ba trên này di dưới tiếp này át đủ lại lên át chứ k k dưới chắc rồi ba lại lên trên này át à át lại xuống này 8 à 8 thì ờ, lên phát nào ok này quy ở quy dưới di dưới tiếp 6 à 6 nhận thôi 400 lại lên triệu 3 muốn lên 2 triệu khó thế à 2 triệu khó đến thế sao ok này 9 này 9 này đôi 9 như căng thế à, 3 này đôi 3 này ở à đâu 8 này 7 này 7 liều thì ăn nhiều ok gãy di này dưới này 6 à 6 liều thì ăn nhiều gãy tiếp 7 này liều thì ăn nhiều tiếp này 6 này 6 à liều thì ăn nhiều à trên thôi cho an toàn ok này dưới này hai hai trên này hai đủ lại đôi hai chứ chín này chín trên này liều ăn nhiều dưới này đủ hai phát gãy khó chịu nhỏ năm này dưới này Đó, đủ gãy rồi lại xuống 500 này tiếp trên này k k k k dưới chín nào nhận 300 thôi quy này, quy ờ, dưới, di dưới tiếp. 10 à? Liều thế nhiều không? Ok này 200 này. 8 à? 8 nhận thôi. 1 triệu này lên 1 triệu anh em ạ. 5 này. 5 thì trên này, di à, di dưới. 5 ờ, trên tiếp. K dưới. 9 à? 9 thì nhận 300 thôi, an toàn. À, ờ, ad này. Trên này không được rồi 9 này trên tiếp này không được rồi 3 này 3 thì trên rồi di dưới này 3 trên này 8 à 8 trên phát nào ok này di à di dưới 6 à 6 nhận thôi 400 là lại triệu tư này k này lên luôn 2 triệu xem nào dưới này 10 này 10 này dưới tiếp này 9 này 9 này dưới tiếp này đù lại lên ca 6 này 6 dưới liều ăn nhiều không được 5 này 5 trên này 9 à, 9 trên tiếp này ca ca dưới này dưới 2 2 lên 8 à 8 thì nhận thôi 400 lại lên triệu rưỡi 3 này 3 trên này 6 này 6 xuống phát không được rồi 3 này 3 ba trên này không được có ok này hai này là phát 200 cho nó máu nhanh lên đi quy này quy dưới này trên này gì à gì dưới này hai trên này quy này quy lại dưới này gì à gì dưới phát này này át này đu lên át tiếc thế bốn này k này đủ đôi k chứ năm năm lên này 6 này xuống này đủ lại gãy hai này hai xuống này át đủ gãy thế 10 này 10 lại hết rồi khi bay không 8 này bay rồi có khi bay rồi anh em ạ 7 này 500 500 thôi nhận thôi nhận thôi <laughs> nguy hiểm quá anh em nhận non thôi tầm này nhận non thôi 7 dưới này không được rồi gãy rồi 7 này dưới tiếp phát nữa này 4 này 4 trên này di này di xuống này 800 nhận thôi nhận non thôi không nguy hiểm quá anh em ạ chơi vốn 200 này chơi 200 phát là hơi căng này anh em ạ 4 này trên này 9 này 9 trên thế phát nữa liều không được rồi di dưới này át à át tiếp này 6 6 liều này ok này 200 lên đu tiếc thế 6 này quy này xuống này 3 lên quy uh, ờ, xuống 10 xuống tiếp ba này ba lên k xuống quy à q xuống tiếp 10 là 10 nhận thôi đó không liều được 800 rồi hai này không biết lên được không di <clears throat> này di lại đồ di chứ át này át tiếp này đủ quy này xuống này đủ gãy mất 7 này 7 này hai tiếp này mày thế được phát đấy ngon phát đấy nhấn lộn lộn mà ngon 700 này 800 này 7 thì nhận thôi 1 triệu này 4 này lên này xuống này không được rồi không liều được nữa 52 này cay nhỏ 3 lên 9 này 9 liều ăn nhiều lên át ok ngon dưới này ca này dưới tiếp này 4 này 4 lên này 7 này nhận này lại triệu hai này ok này 6 này liều ăn nhiều này ủ gãy rồi 5 này 5 trên này đủ lại gãy tiếp di này di dưới này đủ lại gãy tiếp 7 này 7 liều ăn nhiều 6 này 6 này 6 thì nhận thôi 5 này 5 trên đi 7 này 7 thì dưới này ok này à, trên này liều nhiều này 7 à 7 nhận 800 là triệu 6 5 này 9 này K này đủ lại gãy 7 này trên này đủ lại gãy 2 này 2 4 này 4 trên này đủ lại gãy những nét thế 2 này trên này 8 à 8 dưới này đủ gãy rồi lại xuống 600 dưới này 5 này 5 trên này quy à quy dưới này 5 trên này át dưới này hai trên này 4 à 4 trên tiếp này 10 à ok 900 triệu rưỡi này 3 này tiếp này át này át xuống không 10 này 10 xuống này à, 8 à liều phát nào 700 700 là đủ rồi Ok 800 Ok nhá mình xin dừng video nhá Chốt lại 2 triệu anh em 0k nhận cốt lên là được 2 triệu 2 triệu 2 quá tuyệt vời Bye bye xin chào tất cả mọi người nhá Bye bye